đầu cân JLB 3000 đớp nó tương tự như đầu cân 700 đớp cài đặt nhấn phím mờ cell bật lên hiện trap ST 150kg muốn thay đổi qua trái qua phải để số lẻ chỉnh ký chỉnh xong xèo là canh lép ngón tè canh lép điểm zero canh lép điểm có tải muốn thay đổi nhưng mà trừ điện và giảm dạ vô 20 kg nhấn xe lại bỏ 20 kg lên nhấn te rồi nhấn xe lại xong